chó con của Hana và Nano. Đàn chó con là hôm nay là 39 ngày. Rồi. Nay thì bắt đầu lộ nét rồi. Rồi. Đàn chó con này thì nó bị ờ, có một cái phát sinh là nó nó có hai con nó bị nấm. Không hiểu sao mà sao cái lần này nuôi thì nó lại bị nấm, có lẽ do mưa nhiều quá hai con bị nấm là nấm à, một con nấm đuôi với một con nấm ở tí chân đang rụng lông đang bôi thuốc rồi hy vọng là là là đến khi mà đón cún là lúc đấy là lông nó mọc à, đẹp lại hết rồi còn khỏi thì chắc chắn là bôi mấy ngày nó khỏi thôi nhưng để nó mọc lại đủ lông thì đến lúc ấy thì hy vọng là nó mọc lại đủ lông cũng có thể nó chưa đủ đâu đâu đó nhìn nét đây một con thì đang gặm chổi ừ để vác cái con kia ra đây cho ra cùng một chỗ nhá đây này có lẽ là do do tên à, cái này nó nghịch quá này nó là con nghịch nhất một mình nó ra đấy đấy đuôi nó rụng lông đấy mấy con kia thì thôi uh, Hana ra kia làm mấy con để anh quay video này uh, ờ, mấy con kia thì à, có có hai con bị nấm thôi một con thì bị nấm một tí ở đầu đuôi đây này dụng tí lông ở đầu đuôi này còn ờ, một con thì bị cả chân nữa nhấc từng con để mọi người tiện ngắm từng con một ơi cái này đó nó đẹp luôn ừ. đàn này có hai con cái rồi con cái này con cái này thì đang bị nấm đuôi này bôi thuốc cho mấy hôm thì sẽ khỏi thôi nó nấm ờ, kiểu này thì đến khi nó rụng lông thì biết đây Sợ. đấy mọi người nhìn đấy là con của Nano và Hana con của Nano và Hana gọi là đời chó bố mẹ là chó bố mẹ của gơ vi luôn của trại luôn được đây được à đó được đây đó đẹp chưa mê luôn ừ. còn thằng đực nữa thì đang nghịch thằng đực này thì con nấm một tí ở đuôi đó, đó. phê chưa phê luôn đó. À. hai đực này ừ. phê rồi xuống chơi đi hay là ra quay video tiếp nắng quá nhỉ đây bố đây bố và con này nano và con này hai con này bố ra chơi với con đi bố với mẹ bố chăm con ờ, à, chăm con đi tập chăm con đi Đấy. Ừ. Rồi, dọn dẹp một tí là cho con nó mỗi con nó nằm một chỗ nó ngủ hết rồi. ra nano ra chơi với con này nào yên ra chơi với con để anh quay video ở ừ. ừ. đấy bố mẹ đấy nano với lại hana thanh niên này đang bị đau một mắt ừ, hay là. Ừ. không đứng yên đấy đứng yên đứng yên đứng yên đứng yên ừ, chỗ này bị động nước ngồi xuống đi xem nào vừa là quay con 4 à, nano một tí có mình đây thành ra này và cái trời bên ngoài thì nó rất là nóng cho nên là không ra vườn này đó cho con mỗi con à, mỗi con một cái lá nghịch ừ. cái khuôn mặt của con bố nano ấy thì nó thừa hưởng ờ, cả hai bên cả hai họ cả bên ờ, dòng họ nhà Kumosi mà cả bên ờ, Bruno thôi Hana đi ra kia ra kia nằm với con đi để anh quay đoạn video nào nào ra nằm với con đi nano Gvi và Dina nhập Latvia ừ, cặp này là sẽ cho ghép với nhau ra là đó sẽ ờ, thay ờ, Marvin bằng ờ, Nano để cho ghép với này Dina bởi vì Marvin ghép với Dina lần trước là có hậu duệ mà không giữ được ừ lần tới là sẽ là cho nano ghép với lại dina mọi người có ai hóng cái cặp này không nano thì là con của Messi và Bruno còn à, Dina thì là con à, nhập với một nửa dòng máu quốc kinh không ngồi yên đấy ngồi yên ngồi yên ngồi yên đấy để để anh quay nano tí Ừ. nano điệp dài ừ. nano là mang uh, nét của cả của Bruno và cả của đằng ngoại nữa cả mọi người sẽ thấy ở trên uh, nét của nano mọi người sẽ nhận ra nó có cái nét giống cả con ờ, Bruno và giống cả con uh, Mavin nó có cái nét của đằng ngoại nano thì mọi thứ ờ, đều rất là tốt nhưng mà nano nó có một cái giai đoạn là mình để nano uh, kiểu gọi là thiếu thiếu thốn tình thương nó bị xì chét nó bị xì chét nó làm nó gây uh, ảnh hưởng đến cái uh, sắc tố ở trong khoang miệng đấy, mọi người nhìn này cái khoang miệng của nó là có một phần đen kìa là còn sót lại đấy đó là có cái một cái phần rất là nhiều ấy là nó chuyển sang màu hồng và cái ờ, sắc tố khoang miệng này nó nó không không có hồi lại được khi mà con chó nó xì chét những cái con chó những cái con chó mà nó rất là tình cảm ấy mà mình không có cái thời gian có giai đoạn mình không có thời gian để mà mình gần gũi chúng nó chúng nó xì chét cả nano và cả nina nano thì khung to Đấy. Ừ nhìn trông như con gấu tính cách tốt lần này Dina lên giống là sẽ cho Nano ghép với Dina